cũng có đủ khả năng để mua bảo hiểm nhân thọ. Việc quan trọng nhất mà mỗi người nên làm khi mua bảo hiểm nhân thọ chính là hiểu thấu đáo các đặc điểm sản phẩm, quyền lợi và các điều khoản trong hợp đồng. Đây là điều quan trọng nhất mà một khách hàng cần làm. Nếu làm vậy thì quy trình bồi thường bảo hiểm sau này cũng sẽ đơn giản và thuận tiện hơn. Việc các doanh nghiệp cũng như các một số đại lý và nhân viên tư vấn tổ chức chất đó, ở đây mình gọi là có tính chất chủ dụ hoặc là qua mắt người uh, mua bảo hiểm uh, vì họ là những người kém hiểu biết hoặc là những người nông dân họ không nhận biết pháp luật uh, để khi tư vấn bằng miệng thì đưa ra những thông tin không chính xác quyền lời rất là nhiều và hứa hứa thượng hoặc là hứa quyền lời tuy nhiên trong hợp đồng là không có những cái điều khoản đó và khi những cái người dân này do kém hiểu biết pháp luật họ ký vào hợp đồng bảo hiểm họ không nhận thức hết được các cái quyền thời gian tham gia bảo hiểm thì họ mới phát hiện ra là những gì nhân viên tư vấn à, đại lý hoặc là các công ty bảo hiểm tư vấn nó không đúng với hợp đồng à, thì nếu những người dân này à, biết được à, và có chứng cứ về những cái vấn đề này thì họ có thể yêu họ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên công ty bảo hiểm là phải trả lại tiền đồng thời bồi thường các cái thiệt hại phát sinh cho họ với điều kiện là họ có chứng họ có bằng chứng là nhân viên của công ty bảo hiểm đó Ờ, công ty bảo hiểm đó hoặc đại lý của công ty đó tư vấn không trung thực hoặc là có những cái lời dụ dỗ uh, đưa ra các cái phương pháp hoặc là những cái giấy tờ uh, ờ, những người tư vấn ừ, đảm bảo quyền lợi nhưng mà trong hợp đồng nó là không quy định như thế để tránh phải quý tìm hiểu kỹ đại lý bảo hiểm trước khi mua kiểm tra mã số nhân viên của đại lý bảo hiểm không cung cấp thông tin cá nhân cẩn thận và chú ý